kinh sư tuệ bích phổ giác khai sơn ngôi chùa bảo quang trên giới thành đàng thiên sư tuệ bích phổ giác nối tiếp dòng thiên trúc lâm yên tử trần nhân ta cho tư chúng làm ruộng phước lành tế độ nhân thiên huệ bích phù giác thiên sư trí tuệ cao quý phù độ quân sinh mang lại yên bình cho vùng thiền xá tuệ bích phổ giác khai sáng ngôi chúa bảo quang ngôi chúa ba vàng trên giấy thành đàng soi chiều chi tuệ từ bi bác ái khắp chốn nhân gian thiền sơ tuệ bích phổ giác khai sáng ngôi chúa bảo quang màu da khai sáng ngôi chúa màu quang ngôi chúa bá vàng trên giấy thành đằng lời lạc quân xin thiền sáng